Nhiều nhà đầu tư chứng khoán mới tham gia thị trường không thực sự hiểu về tính chu kỳ nên đa phần số tiền kiếm được sẽ phải hoàn trả hết cho ngày thị trường trong chu kỳ giá giảm. Tính chu kỳ hiểu đơn giản là một hay một chuỗi các hiện tượng lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, các mùa trong một năm theo thứ tự như xuân, hạ, thu, đông. Một chu kỳ trên thị trường chứng khoán cũng gồm 4 pha: pha tích lũy, pha tăng giá, pha phân phối và pha giá giảm. Các sự kiện dễ nhận ra trong từng pha Thứ nhất, pha tích lũy. Thị trường sẽ biến động không có xu hướng, chỉ hành động giá đi ngang trong một khung thời gian nhất định. Đây là giai đoạn không có nhiều thông tin hỗ trợ, thị trường ảm đạm, chưa nhiều nhà đầu tư quan tâm tới chứng khoán. Giai đoạn này có thể diễn ra từ vài tháng tới 2 năm. Thứ hai, pha đẩy giá hay còn gọi là uptrend. Thị trường bùng nổ với những nhịp tăng giá lớn, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhiều thông tin tích cực được tung ra, số lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản tăng vọt, thanh khoản thị trường liên tục thiết lập đỉnh mới. Giai đoạn này thường sẽ kết thúc sau 1 tới 2 năm. Thứ ba, pha phân phối. Đây là pha nhà đầu tư cần giao dịch cực kỳ cẩn trọng. Tương tự như pha tích lũy, giá cũng đi ngang nhưng với sự biến động mạnh hơn rất nhiều, thanh khoản luôn duy trì ở mức cao, nhiều thông tin tích cực được tung ra, pha này diễn ra ngắn nhất chỉ trong khoảng vài tháng. Và cuối cùng là downtrend, pha đạp giá. Thị trường bắt đầu rơi mạnh, nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư thiếu hiểu biết sẽ lao vào mua mạnh ở giai đoạn này, thậm chí full margin ngay tại đỉnh. Cuối cùng sẽ là hiện tượng bán sàng hàng loạt do bị các công ty chứng khoán cô margin. Kết thúc chu kỳ này sẽ là tâm lý chán nản tột độ, tin tức xấu tràn lan, nhà đầu tư từ giá thị trường và thanh khoản sụt giảm. Đến đây chắc hẳn nhiều bạn đã thấy được bản thân mình trong đó rồi chứ.